Vâng, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã đăng ký và tham gia chương trình sửa xe đạp với Sài Gòn và Shop trên YouTube. À, hôm nay vâng muốn chia sẻ với à, các anh chị và các bạn cộng đồng xe đạp ở Việt Nam một cái bệnh mà hiếm khi thấy và đây là trường hợp à, đầu tiên vâng à, thấy nó rất là lạ. Thì theo như anh chủ xe thì anh ta nói là chiếc xe này mới mua về chạy thì không sao khoảng vài tháng thôi thì bắt đầu nó kêu những tiếng cọt kẹt cọt kẹt giống như đánh giỏng vậy các bạn thì tiếng kêu của nó nó thất thường nó không phải như, như những cái bệnh mà thường thì những anh em xe đạp chúng ta thường gặp mà cũng đã nhức đầu rồi là khi chúng ta ra lực đúng không ra lực thì cái lực của chúng ta nó tác động lên sườn lên bánh lên phục lên cốt yên dò dĩa sơn các nơi hết thì nó tạo ra một tiếng kêu còn không ra lực thì không có tiếng kêu thì như chiếc xe này sáng nay tôi đã tháo ra và tôi đã tìm rất là kỹ tại anh này à, ảnh đã alo với tôi và mấy tháng nay rồi thì đã tôi cũng có chia sẻ qua điện thoại đó thì anh đã tìm nhưng mà tìm đến nay vẫn không hết cũng năm sáu tháng rồi thì cái bệnh này đó là sáng nay tôi tháo bánh ra thì tôi kiểm tra kể kể cả bánh bạc đạn luôn bánh ship mà bánh bạc đạn các bạn nhiều khi chúng ta lắp cái con đó lắp con không tới đó hoặc là cái con nó bị lỏng đi thì khi ờ, lắp bánh lại các bạn thì hai con nó vẫn chưa vô tới bạc đạn khi chúng ta đạp ra lực vào bánh sau và bánh trước cũng có thể cái con đó, nhích nhẹ những những kêu giờ kiểm tra bi đan à, bạc đạn bi đan cốt rỗng cốt yên sang dĩa dầu dĩa kiểm tra hết không thấy bệnh gì hết bệnh sau cùng thì tôi tháo cái à, cái giai đoạn đó là cái đó là cái sau cùng mà còn mấy kia là phần ngoài sau đó mình tháo cái phục ra tháo cái phục ra thì mới thấy một cái vấn đề rất là lạ mà chưa có xe nào sử dụng thì à, tôi nghĩ cái bệnh này là có thể là do cái à, cái người mà trong lịch sử sản xuất họ đưa ra đó cái họ đưa chén cỏ họ lấy nhầm làm sao đó chứ tôi không nghĩ là nó nhà sản xuất người ta bị làm lỗi mà lỗi nặng gì đâu thì các bạn biết không thường thì à, những chén cổ bạc đạn bạc đạn rế và bạc đạn à, kính tôi nói chung về tất cả bạc đạn chén cổ và kể cả chén cổ có bạc đạn có đũa luôn nha các bạn cũng không có ai mà dùng bạc đạn kiểu này hết trong cái xe này bật đạn dưới nè các bạn nó dùng cái à, bật đạn tròn bật đạn tròn mà bật đạn tròn theo lực phương đứng nha theo à, góc à, con à, những video trước tôi đã chia sẻ với các bạn đó là con 90 độ đứng đó là khoảng 90 độ thì nó như thế này và tôi đã xem kỹ tại vì các bạn biết đó bật đạn con 90 độ như tôi đã thường nói là bật bật đạn bánh đó, như bậc đạn này đây thì nó đứng thế này nào thì à, bậc đạn cái à, phương chịu lực đó các bạn là phương đứng 90 độ chứ nó không chịu ngang thế này thì lý do đó cái bậc đạn khi mới để giờ bên đây nè mà dưới này á trong cái sườn này nó nó làm lạ những cái sườn khác cái là nó làm cái g như các bạn cái g chặn các bạn chứ không phải làm con không phải làm con tôi có thể chia sẻ với các bạn cái này ví dụ các bạn thể xem đây là cái cái cái con này đây bạn thể thấy đây ha con ngoài 45 độ này con trong 45 độ cái mặt con đó nha các bạn mặt con hướng thì à, con bao nhiêu độ thì viên đạn bao nhiêu độ thì bắt buộc là cái à, phương chịu lực của các bạn là nó phải là phương à, ví dụ bị thế này giả sử nha mình đạn cắt ngang như thế này ha giờ tôi vẽ ngang nha tôi vẽ lại cái này vì bạc đạn này tôi đã chia sẻ với tất cả mọi người rất là nhiều nhưng mà hôm nay trường hợp đặc biệt thì mình giải thích mình nói rõ ra để anh em hiểu nó rõ hơn nha thì à, đây các bạn nó là các bậc đạn bình thường bậc đạn đứng nè giống như bậc đạn bánh nè tôi cắt ngang nha cắt ngang thì các bạn thấy viên đạn này con trong con ngoài đây cái này là bánh này tôi nói là bậc đạn bánh á con trong ngoài thì phương chịu lực đây các bạn phương chịu lực nha là phương đứng tại nó con 90 độ mà cái hướng chịu lực á, bắt buộc thí dụ cái viên đạn thế này nè cái viên đạn nè tròn đúng không hướng chịu lực bắt buộc phải đi qua tâm phải đi qua tâm đây là 90 độ nha còn bây giờ nếu mà đi xéo cái này đó là nhiều góc nhỏ hơn đúng không các bạn thì hướng chịu lực nó cũng phải đi qua tâm thì con điểm con nằm đây và điểm điểm con nằm đây nó phải có tiếp điểm viên đạn tròn mà tiếp điểm hai tiếp điểm hai tiếp điểm chịu lực á, bắt buộc phải đi qua tâm vậy thì các bạn xem bây giờ là cái bậc đạn này nè lát tôi sẽ đưa gần cho các bạn xem thì nó là một bậc đạn thế này nè là chịu phương đứng mà giờ anh ta đưa vô cổ anh ta chịu thế này nè thì nếu như bậc đạn thế này á thì tôi vẫn ok đi cái đầu này á thì nó gái vô cái g đi tại đây là cái g nha cái g nha các bạn tôi minh họa nè nó là cái g chứ không phải là cái đường đường con nha cái g thì ok gái vô g nhưng mà mặt đạn viên đạn trong đây phải là cái con con và đạn trong đây phải nó là hình gấp 45 đến 7 lần 45 độ tôi nói đại khái như thế này đi Đó. và dưới này nó phải tạo một cái lòng chảo cái lòng lòng con à bốn lần để in để đi theo với cái à, cái con này các bạn sẽ thấy nha đó bây giờ tôi đưa hàng của nó lại nè các bạn có thể cái này cái con là mấy đầu cũng bốn lắm đỏ như nhau đúng không bạn nhìn thấy không đúng không còn anh này là vật đảng thường đảng bình thường không có con không có à, con miệng đây hết á bình thường thôi để vô về sau ôm các bạn không thể nào ôm được đây là cái lỗ thứ nhất ha sai thì nếu như bật đạn là nằm trên này bằng á thì đi vào cái g này á thì ok các bạn ok nha nhưng mà dưới này á phải phải giác phải có một cái con con trong á con trong phải cái đường cái góc nó là 45 độ này thứ hai nữa đó là đạn ở trong á là đạn con luôn xéo luôn đạn con luôn 45 độ thì ok còn bây giờ nó nằm như thế này thì bây giờ tôi có cái hình minh họa cho các bạn xem đây là tôi cắt ngang này tôi vẽ minh họa cho để cho mình thấy cho nó rõ thôi nhưng nó nhìn nó lạ lạ cái phương chịu lực này các bạn phương chịu lực của nó là hai con bây giờ các bạn thử nghĩ nha đây là cái phục nè đây là cái phục ha đạn trên là con của nó đạn trên là con là con mà đạn dưới á là bật đạn bách lớn giống như ờ, nó nó nó giống giống như cái ờ, bật đạn bb 30 vậy tương tự mà nó lớn hơn thôi thì nằm thế này thì các bạn khi các bạn ngồi lên á là lên bánh xe cái xe cái phục này đẩy lên nè lúc này là các bạn cái con trong nè con trong nè các bạn thấy không nó đẩy nó mài lên dương bi nó sai rồi đâu đâu có cái lực nó đâu có đi đi đi qua tâm đâu các bạn không qua tâm các bạn thấy không cái con này đẩy mài lên đây nè mài lên đây thì cái điểm này nè mài qua bên đây mài nó phá đạn thì mới mua về chạy không sao chạy thời gian mà nó phá giờ nó kêu cột kẹt kẹt lý do đó không ra lực cũng kêu mà ra lực cũng kêu và đường kêu rất rất thỉnh thoảng kêu thì cái này sai thì à, trong cái trường hợp này đó thì các bạn thấy là nếu bật đạn tròn một con 90 độ này thì như tôi nói này thì được dùng vào chân cổ ok nhưng mà với điều kiện là cái anh này là phải đem lên đây đem lên đây ha còn cái con này nè cái con này nè lật ngược xuống dưới lật ngược xuống dưới thì điểm dưới điểm chịu lực điểm chịu lực con mà còn điểm trên này nè lúc đó anh này sẽ là cái định tâm giữ cái tâm và chịu lực phụ chính là anh, anh này thì lý do đó các bạn chiếc xe này nó tiếng kêu nó thất thường mà không không có à, lúc không ra lực giờ có ra lực nói chung là nó muốn kêu lúc nào kêu là đầu đạn nó tiêu nó phá tiêu tháo ra là nó mòn nó, nó, nó, nó đèn hết các bạn mặc dù mở vẫn còn mà nó phá tại vì nó mài nè ra hôm nay tôi làm cái video clip này đã để chia sẻ với tất cả anh chị và các bạn à, nếu mà ai có những à, tiếng kêu trong sườn xe thế này chúng ta chịu khó tìm ra tìm ra xem sao cách nay khoảng à, ba à, bốn ngày đó tôi có tình cờ đọc một cái tin trên Facebook của anh nào đó thì ảnh cứ nói là à, sửa tìm ra hoài vẫn còn kéo kẹt kéo kẹt tức quá bắn luôn thì có thể là rơi vào trường hợp này thì trong chiếc xe này á, là cái xe của nó là cái uh, sườn uh, Ripley nốt nha carbon cái uh, phục rất đẹp các bạn rất đẹp và miếng chén cổ cái bách hàng dày các bạn này các bạn xem thử không có một cái con gì hết có không lẽ là hoặc là tôi không có có thể là về là ừ, người ta xài người ta tháo ra hay là thay sao mà ông chủ này ông nói là ông mua về ông chưa có thay gì hết ém xuống các bạn nghĩ con gì sao mà nó ôm được nó ôm gì nó đâu có lòng chảo gì đâu đúng không đạn triệu phương sai lắc không đúng luôn kể cả cái mặt đạn mà ta đang neo mà phục nhúng uh, nhúng trong uh, ống tiếp ống tiếp phụ các bạn là bậc đại cũng khác này nữa không giúp thì đây là cái lỗi thì bây giờ à, để à, chia sẻ với các anh chị và các bạn nếu xe của chúng ta có tiếng kêu gì đó thì ở nhà chúng ta tự tìm hiểu ra tự tìm ra thì chúng ta cũng biết thôi chứ cái này là thật sự cái này là cái bệnh mà người ta rất là khó chịu hư đồ đứt sơn gãi gọng gì đó hư phục lấy ra thay không có gì cả nhưng mà cứ trả là vẫn kêu có cái kết quả rất là nhức đầu mà tìm không ra thì hôm nay đây là cái bệnh mà đầu tiên mà dân gặp thì dân muốn ờ, chia sẻ cho tất cả các anh chị à, mình thử tìm tìm xem của xe mình nó kêu mà nó có giống như thế này không bây giờ là dân có ờ, làm như cái này thì dân giải thích nhiều lắm rồi nhưng mà cái này dân để để viết minh họa lại để cho chúng ta nhắc lại để chúng ta hiểu tại vì nó có liên kết nha nó có liên quan rồi bây giờ dân à, trong trường hợp này dân cũng quên nói luôn với à, chị và các bạn trong trường hợp này á thì dân sẽ lấy một cái à, thai chén cổ cho ta cho xe này thì chén cổ trên vẫn là con tại nguyên thủy của nó vẫn là con mà ở dưới là như thế này thì dân sẽ lấy một cái chén cổ của FSA giống nó và con ngắn con ngắn nha các bạn nằm đây nằm gờ đây nằm g đây nè thì à, trong cái g này các bạn cái g này nè như cái miếng g chặn vậy đó thì để cái con ngắn này vô nó sẽ bị lỏng ở giữa đây thì dân sẽ có một cái miếng à, sim đây là miếng miếng sim của Nhật Bản nhá, trong những chiếc xe trong những cái chiếc mà cần cẩu thủy lực tuy đen đó nó nhỏ nhỏ nhưng mà rất là cứng nhỏ như có vỏ thì cái đường kính của nó bằng cái dòng đường kính ngoài thì dân sẽ đưa vào trong đây này đưa vào trong đây để tạo nó thay thế cái dòng con lõm này nè cho nó đẹp nó êm và bậc đạn này là bậc đạn FSA con các bạn có thể là nhìn hai cái này là khác nhau hết khác nhau hoàn toàn bạn thấy không các bạn thấy có con không con nha con và mặt này con trong khi đó cái rít Ridley này ở trong ở mặt trên này nó là cái g thì à, các bạn có thể nhìn thấy rõ không thằng này con à cái con này nè nó là 45 độ đây còn anh này là không phải 45 độ nha các bạn các bạn nhìn kỹ nha là nó phải nằm ở trên chứ không phải nằm ở dưới rồi các bạn có thể nhìn thấy rõ nha Con nhỏ này tôi sẽ dùng một miếng xịt đây tôi sẽ đưa vào để cho nó đệm lên đây tại vì cái này vô trong này nó gờ cái chiều loại này mà nó còn hỏng ở đây này các bạn nó sẽ có thể là kéo kẹt nữa đúng không thì chúng ta phải đưa cái hình này vô đưa cái cái CD thế này nằm để mình đợi thế mình ra thì cái con nguyên thủy của nó đây giữ giữ lại ok các bạn thấy chưa đúng không các bạn các bạn thấy đồ hở không đồ hở như nó một ly thôi rồi bây giờ chúng ta xem lại cái bậc à, hạng cũ của nó đây không có đúng các bạn anh xem nhé nè nó không có con gì hết để như ngay bạn thấy chưa hở rất là nhiều đúng không không có đúng vô cái phụ nó sẽ bị hở nữa không đẹp rồi bây giờ chúng ta lấy cái con này để vô ừ. đúng không các bạn các bạn thấy chiếc xe rất là đẹp đúng không bây giờ dân sẽ đưa camera sát lại để cho các bạn xem cái à, g của nó là có cái mặt đạn của nó và cái phục của nó gắn như, như như thế nào mà nó tạo ra tiếng kêu rất là khó chịu nha rồi các bạn thấy cái gờ đây cái gờ bạc đạn vào đây nó không phải là một cái con thường thường nó là con ngắn hoặc con dài còn cái này là nó là cái gờ để giữ cái bạc đạn thì các bạc đạn này bạn thấy đó nó không có cái gì sự ráo đâu đúng không chỉ có gờ này vô nằm ở đây thôi như thế thì cái phương chịu lực xuống rồi các bạn bật đạn này phương chịu được thế này này giờ nó chạy cái này nó phá hư hết thì các bạn xem trong đây là một cái gờ mỏng nè rất là nhỏ chịu vừa đúng cái lưng bật đạn này cái cái à, cái con ngoài đó con ngoài đó thì à, không thể nào dùng cái bật đạn mà con dài vô được cái con con dài đó dùng một đạn con ngắn vô thì vô nó nó không nó cũng không ôm các bạn nó chịu lại đó chứ không ôm tại vì này là cái gờ nó vuông góc à vô xong vuông góc ra còn cái này là cái bầu thì bằng cách thay thế là tôi sẽ đưa một cái sợi dây sợi dây này đây tôi sẽ cho nó nhớt vào cho anh đã nằm vào đây các bạn thấy ok chưa sau đó tôi đưa bạc đạn này vào thì cái cộng sim này các bạn nó sẽ nằm được cái vị trí này đây nó vào vị trí này đây xin này các bạn coi vậy chứ nó rất là cứng nha nó không phải là mấy cọng cao su ừ. bình thường mà chúng ta dùng đâu nó là dùng cho những cái ờ, cơ giới đó xin của nhật đó mấy chục ngàn một cổng rồi nó sẽ chịu vào mấy cái à, cái góc này nè nó ém lại làm cho bạc đạn sẽ cứng dễ em luôn thì khi các bạn thúc cổ lại thì cái cao su này nè nó sẽ bị bóp lại nó bóp ừ, đi theo cái góc này và cái độ cong của cái à, cái con bạc đạn bảo đảm với các bạn là ok luôn thử nha nó các bạn thấy có mấy con sim vô không ok không nhỏ thôi cho mấy mẫu bò vô là làm vĩnh viễn luôn xong tên này thì các bạn xem cái độ dày của hang này bằng nhau tôi đã đo rồi bằng nhau nhé ok ok không các bạn con 45 độ vô 45 độ ôm đẹp trai luôn rồi vậy xem như là chúng ta đã tìm được một cái bệnh mới cái bệnh này là lần đầu tiên tôi mới gặp